sẽ à, giới thiệu à, một số dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Thì rẻ hơn khuyến mại thì có rất nhiều cái loại bếp và mức giá. như đây là những dòng bếp đây. Bếp cơ bản ở phía bên trái này thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua lần lượt từng bếp để cho các bạn theo dõi. Đây, mã của nó bắt đầu vào đây là cái mã số 1 có giá là 1 triệu 6 mã của nó đây 918255 đó là những cái à, thông tin mà của một cái bếp ừ. đây và những cái bếp trên thì nó cũng sẽ có những cái số liệt kê giống như vậy của bếp đó thì là dưới cùng này là dòng bếp Paloma nha Paloma đây model của nó là 330 SB bếp này đối đây là cái ở cái cây phía bên trái này là cây cái là những cái dòng bếp có nút là xoay đây nút xoay ừ. thì đối với những à, dòng bếp nút xoay này thì bên tôi cũng sẽ gắn à, một số bếp thì tôi sẽ gắn cái à, nút cái công tắc rang nè để cho chúng ta rang được thoải mái không sợ bị tắt lửa ừ. đây là dòng bếp cơ bản có những cái tính năng là khóa ga khi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi đó là những cái tính năng an toàn cơ bản mà bắt buộc những cái dòng bếp ga Nhật nào cũng phải có đây là cái nút à, rang được à, mặc định trên bếp thì cái nút rang này thì ta sẽ đè giữ khi sử dụng thì ta sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng cái đèn lên thì nó chỉ kích hoạt cái que cảm biến ở phía bên phải này tăng thêm được 50 độ là 300 độ thì nó vẫn sẽ bị tắt lửa khi mà ta rang hay nấu những cái món có nhiệt độ cao á nó sẽ tắt lửa thì một số bếp tôi sẽ gắn cái công tắc đó rang vào còn những bạn nào mà có những cái dòng bếp của mình ở nhà mà muốn gắn thêm cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop tiếp theo đây là bếp số 2 đây mã của nó và cái mức giá của nó đây thì đây tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào ờ, trên bếp này rồi nè ừ đây là học pin thiết kế loại học pin dài sẽ sử dụng pin sạc để thay thế cho hai viên pin đại ừ, đây xoay tiếp theo là bếp số 3 có giá là 1 triệu 7 và mã của nó đây ừ. đây nó cũng giống như ờ, những con bếp ở phía bên dưới đây thì bếp này nó không có tích hợp cái nút rang thì tôi sẽ à, gắn thêm cái công tắc rang vào bếp này tiếp theo nữa là bếp mã số 4 thứ tự là số 4 đây giá và cái à, mã để bảo hành ừ. đây là nút rang nó đã tích hợp ở trên à, bếp có sẵn thì tôi sẽ tích hợp thêm cái công tắc rang vào cái nút này khi các bạn nhấn lên thì nó sẽ sử dụng được thoải mái không sợ bị ờ, tắt lửa nữa còn những bếp mà không có cái nút rang á thì tôi sẽ gắn thêm ở đây sẽ đổ thêm một cái công tắc này thì khi mà nguyên tắc sử dụng cái ờ, nút rang này á cái công tắc rang này nè các bạn gạt về phía bên phải là vị trí là tắt nó đang là vị trí tắt nè thì ờ, ta sử dụng bếp bình thường khi đạt nhiệt độ cao thì nó sẽ khóa ga còn các bạn mà gạt về phía bên trái này đây là vị trí mở đây thì nó sẽ à, kích hoạt được cái que cảm biến lên à, cao mà ta nấu được những món có nhiệt độ cao không sợ bị tắt lửa rất là thoải mái luôn ừ. tiếp theo nữa là bếp số 6 thứ tự số 6 đây bé thì có nhiều mức giá có nhiều loại nhiều mức giá các bạn có thể tham khảo qua về mình lựa chọn thì các bạn à, đã chọn cho mình à, được một trong những cái bếp này á có con à, bếp nào mà ưng ý với các bạn á thì các bạn sẽ một là mình sẽ chụp hình cái màn hình lại hoặc là mình sẽ nhắn vào cái số này số thứ tự hoặc là cái mã số này để cho nhân viên của shop sẽ gửi hình chi tiết tất cả các ờ, mặt bếp chi tiết của bếp cho các bạn xem và sẽ ờ, livestream thử những cái tính năng của nó đây, tiếp theo là cây tiếp theo đây là cái cây dầu của dòng bếp ờ, nút nhấn thì ở phía bên trái ấy, là của những cái dòng bếp nút xoay mặt của nó là mặt men mặt sơn tráng men còn tiếp theo đây là cây tiếp theo này là cái cây của bếp uh, loại nút nhấn dưới cùng có số thứ tự là số 8 thì đây là dòng bếp uh, cái mặt này là cái mặt sơn tĩnh điện nha ừ. mặt sơn tĩnh điện thì nó cũng đã à, có đây là cái công tắc rang nè cái nút rang các bạn sẽ đè giữ 3 giây thì các bạn à, có nhu cầu mà gắn á, thì các bạn sẽ à, liên hệ đến shop tiếp theo mã số số thứ tự của nó là số 9 giá là 1 triệu 9 và cái mã đây bếp này có mã là 905971 ừ, Paloma model là 800B mặt sơn tráng men tiếp theo bếp số 10 trên tờ giấy này là sẽ có số thứ tự giá bếp và mã bảo hành mã số của bếp số số đuôi ở phía bên à, hông của cái tem đây là dòng bếp Green Knight KGM 64BE tiếp theo nữa đây là bếp số 11 ừ. ừ. mặt à, sơn tráng men tiếp theo nữa đây là dòng bếp của à, Haman đây G55SVL ừ. số thứ tự là số 12 thì bếp này thì nó có mặt sơn ờ, tĩnh điện nè và tiếp theo nữa số thứ tự là 13 giá của bếp là 1 triệu 6 và cái mã bảo hành của nó là 014783 hiệu bếp là Rinnai Model của nó là KGE661FTS. Và trên cùng, số thứ tự số 14. Đây là dòng bếp Paloma. Model của nó là 801V. Mặt sơn trắng men đây bếp này có mặt sơn trắng men qua cây tiếp theo thì đây là bếp mặt kính mặt kính cường lực thì nó cũng sẽ có cái những hiệu là Paloma Brunei và Haman thì nó sẽ tùy theo hiệu của nó thì nó tôi sẽ để một số con ở đây do mặt kính á, nên tôi không thể chất cao như bên những cái cây à, bếp à, mặt sơn trắng men này mặt men này chỉ mặt kính thì tôi sẽ giới hạn cái à, số con xếp lên để hạn chế là sự vỡ kính thì cũng có rất là nhiều loại mẫu mã khác thì các bạn có thể liên hệ đến shop các bạn có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng à, Zalo, Viber hoặc là Facebook sẽ có nhân viên à, hỗ trợ tư vấn cho các bạn đây trên cùng số thứ tự của nó là số 21 đây là dòng bếp uh, Paloma model là IC66VWCR ừ. đây mặt bếp thì có cái viền đỏ nè ừ. mặt kính màu à, đen này thì bếp này nó sẽ có những cái tính năng là nấu cơm và nấu cháo ở phía bên à, bếp bên à, <clears throat> trái này ở dưới là nấu cơm trên cùng là nấu cháo nha còn ở phía bếp bên trái ờ, bên phải ở phía bếp bên phải này thì nó sẽ có tính năng ở à, nấu nước đây đây là cái hình ấm nước nè qua tiếp theo đây là chọn được cái nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn cái nhiệt độ chiên thích hợp từ 140 độ cho tới 200 độ thì cái nhiệt độ của nó nó sẽ khống chế ở cái nhiệt độ mà các bạn chọn nó sẽ không vượt quá và trên này nó cũng sẽ có cái à, nút rang đồ khô các bạn sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó cũng sẽ à, chỉ à, nhiệt độ của nó cái nhiệt độ trên que cảm biến này nè nó chỉ tăng thêm 50 độ nữa là 300 độ thôi thì khi các bạn rang những món có nhiệt độ cao thì nó vẫn sẽ tắt lửa nếu các bạn muốn gắn thêm cái công tắc rang á, thì các bạn sẽ liên hệ đến shop để được nhân viên hỗ trợ và hướng dẫn cái cách à, các bạn mua hàng đặt hàng và lắp tiếp theo mã số 20 đây là dòng bếp uh, Tokyo Ga đây là Tokyo Ga hay là Osaka Ga họ chỉ là những nhà phân phối ga thôi họ không phải là những nhà sản xuất ra bếp họ chỉ lấy à, chỉ lấy hoặc là đặt hàng của những thương hiệu là Paloma, Haman hay là Rinnai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 thì ở bếp bên này thì nó sẽ được ờ, hẹn giờ cho cả hai bếp nấu đây bếp bên trái và bên phải đây nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị giống như bếp ở bên trên này với phía bếp số 10 ờ, số 21 này Paloma 21 số 21 á thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và bếp nướng luôn đây thì bếp nướng nó sẽ mặc định cái thời gian vào là 9 phút và ở bếp bên ờ, phải này thì nó cũng sẽ có chọn được cái nhiệt độ chiên tiếp theo nữa là chế độ nấu nước nấu cơm và nấu cháo theo thứ tự từ dưới lên và nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu bếp kính Rinnai thì nó sử dụng là kiền là kiền inox mặt kính cường lực kiền inox nắp che đầu chia lửa cũng là inox và cả nắp khói thì ở với dòng bếp Rinnai này á thì đây là cái học pin của nó đây nó sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau thì ở bên à, rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi á có hộ có à, loại sử dụng cho dòng những cái dòng bếp à, nội địa Nhật này á để sử dụng được thoải mái không sợ bị thay đổi pin á khi các bạn sử dụng những cái loại pin đại thì thời gian các bạn phải mua pin để thay thế vô thì tôi sẽ thay thế những cái viên pin đó bằng một cái loại viên pin sạc nhưng mà viên pin xà của tôi thì lại không thể để vừa vào trong hộc pin này vì à, nó có cái độ dài và cái kích thước nó lớn hơn thì những cái dòng bếp kính Rinnai có hai cái viên pin đi đôi với nhau như vậy nè thì tôi sẽ nối cái viên pin sạc đó trực tiếp vào bên trong bếp ở phía sau hộp pin này ừ. tiếp theo số 19 đây là mức giá của bếp đây và cái à, bốn số ờ, đuôi của 6 số series của bếp ừ. hiệu bếp là Paloma model là 61VWCK thì dòng bếp này nó cũng giống như ờ, con bếp ở phía trên cùng này nhưng mà cái viền của bếp trên này là cái viền màu đỏ còn bếp bếp dưới này thì nó là cái viền màu đen cái mặt bếp màu đen nè ừ nó cũng giống như ờ, bếp phía ở bên trên nhưng mà những cái chức năng của nó thì nó chỉ ờ, thay đổi lại cái vị trí thôi bếp bên trái thì nó qua bên phải bếp bên phải thì nó sẽ qua bên trái nó sẽ thay đổi những vị trí hay tất cả những dòng bếp khác cũng vậy nó cũng sẽ thay đổi từng ờ, thay đổi thôi tuy là bếp nó sẽ giống nhau nhưng mà cái những cái chức năng này nó sẽ không có nhất định nó sẽ làm một phía một phía nó chỉ có thể bên này hoặc bên kia thôi nó sẽ thay đổi cho chúng ta có thể thử tùy theo mọi người có thể ờ, thuận tiện sử dụng cho từng bếp và tiếp theo nữa đây là mã số 17 1798 là bốn số ờ, đuôi của mã số series 6 số bếp này là hiệu là Rinnai model của nó là S660 VCTS bếp này cũng có ờ, mặt kính và chức năng này là nút rang đồ khô chế độ nấu nước đây thì ở đây ở đối dòng bếp này thì ta có hai tính năng ở cái chế độ nấu nước này thì nó sẽ có hai cái à, tính năng nhấn một lần đầu tiên thì nó sẽ hiện cái à, đèn sáng ở phía bên dưới này là cái chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp nó sẽ khóa ga các bạn nhấn thêm một lần nữa là ở phía trên đây là cái tính năng hâm giúp cho chúng ta hâm nóng à, thức ăn mà đã chế biến chín á, thì khi mà ta muốn hâm nóng lại thì ta sẽ chọn vào nó nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng à, tầm 30 30 giây đến một phút thì bếp nó sẽ khóa ga lại và đây là chọn nhiệt độ chiên còn ở phía bên phải thì nó sẽ có tính năng là nấu cơm và nấu cháo và nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu còn ở bếp nướng này là nướng hai tầng lửa đây cần tầng lửa trên và tầng lửa dưới đây hẹn giờ nướng phía dưới này đây là mã số 15 giá bếp đây và bốn số seri đuôi ừ, thì bếp này nó sẽ à, hiện đại hơn thì ở phía học nướng đây bếp nướng thì nó sẽ có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và chọn à, được cái ngọn lửa nướng tự động đây chọn lựa nướng tự động theo loại thực phẩm thì à, nó sẽ có là nướng cá khô phi lê và mực một nắng hẹn giờ nướng đây và nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử còn ở bếp bên phải này thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt và hâm rang đồ khô ở bếp bên phải này thì nó cũng sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo hẹn giờ nấu bếp này model của nó là RTS 61 AVWG10RN hiệu Rinnai đó là những uh, cây này là cái cây bếp mặt kính đó lần đây thì kế tiếp nữa thì tôi cũng sẽ à, giới thiệu qua một số à, dòng bếp âm đây bếp âm trên cùng đây mặt kính đây là mặt kính à, tràn viền nút nha đây là nút nhấn nó lại nút nhấn à, có nút nhấn à, bật ra nè để mở lửa và khi các bạn tắt thì các bạn sẽ đẩy vô và nó cũng sẽ có những cái chức năng của nó thì các bạn nhấn vô thì nó sẽ bung ra nè thì nó sẽ chọn được những cái tính năng của từng bếp thì nó sẽ có đây là ô đây là của bếp nướng nè thì nó cũng sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và chọn lửa của nó đây hẹn giờ nướng tiếp theo đây là của ô này cái ô ờ, có hai hai cái chức năng này á là của bếp bên ờ, trái thì nó cũng sẽ có tính năng là nấu nước hâm nhiệt độ chiên đây còn ở bếp trong cùng bếp nhỏ phía bên trong á thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo và đây là tính năng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp gạt một lần ừ rồi đây là phía bên trái của nó đây là cái học pin nè các bạn kéo ra thì nó cũng sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau thì để thay thế hai cái viên pin đại thì tôi sẽ thay thế bằng một viên pin sạc thì tôi cũng sẽ nối trực tiếp cái viên pin ờ, sạc đó đó vào bên trong bếp ở phía sau hộp pin này thì đây là cái đầu chờ mà để à, sạc pin sạc đây khi hết pin thì các bạn sẽ cắm à, sạc vào cái đầu chờ này khi mà mình sạc xong thì mình sẽ để gọn cái đầu sạc này vào bên trong hộp pin này và mình đẩy lại và đây là cái nút bật bếp này là của bếp nướng đây xoay để chỉnh cái ngọn lửa lớn nhỏ cùng chiều là lửa lớn ngược chiều là lửa nhỏ và phía dưới này đây là cũng là dòng à, bếp âm đây là hàng trưng bày ừ. số thứ tự của nó là số 22 và cái mức giá của nó đây ở phía dưới này dưới cùng này thì à, đây là dòng à, bếp từ âm hiệu là Toshiba số thứ tự của nó là số 21 và đây là cái à, mức giá của nó đây thì đây là nút à, những cái nút chọn à, tắt mở bếp đây nút nguồn và những cái nút bật những cái cho những bếp bên phải bên trái và bên trong và cả bếp nướng ở trên bốn bếp nút này thì nó sẽ có những cái ký hiệu cho từng bếp đây đây chấm đèn này nè phía bên trái nè là của bếp bên trái tiếp theo có cái hình con cá này á, là của bếp à, nướng chấm đen ở trên là của bếp bên trong còn à, chấm đen này ở phía bên phải này là của bếp bên phải và đây là chọn những cái chức năng của bếp đây các bạn ốp ra bật ra nó sẽ bung ra thì các bạn sẽ chọn khi mình không sử dụng thì mình sẽ đẩy gòn lại ừ. thì qua đó đây là cái bếp từ này thì đã được dọn rồi nè và qua đó thì cũng có một số ờ, bếp từ nhưng mà một số bếp từ này thì ờ, tôi ờ, chưa vệ sinh thì các bạn có nhu cầu thì mình có thể chụp lại cái màn hình để rẻ hơn khuyến mãi sẽ báo giá và hỗ trợ cho các bạn đây bếp này thì tôi chưa có vệ sinh đây là những bếp từ đây thì à, bếp từ phía này thì nó sẽ à, bên trái này nó có công suất nấu của nó là 2 kW còn cả hai bếp còn bếp trong là bếp hồng ngoại thì à, nó chỉ một ký hai thôi hai bếp ngoài là từ bên trong là hồng ngoại ừ. ở bên dưới này là dòng bếp Hitachi đây Hitachi model của nó là H Tb A6S ừ. thì để tiếp tục cái à, video clip của chúng tôi thì tôi sẽ à, test con bếp chính của chúng tôi ngày hôm nay để giao cho khách đây là nội thất bên trong của bếp đây bếp này hiệu là Paloma model của nó là IC 330SF ừ. Bây giờ thì tôi sẽ đo bao nhiêu con? Đo bao nhiêu con? còn không là hết pin luôn rồi hết pin thì bên hư pin hư thì ờ, bán pin khác thôi rồi tao nhanh gọn dưới hai vô là hư rồi à. dưới hai con là hư không cần con là... vậy thôi nói tới nó luôn chi vậy lấy hai cục khác giờ tôi sẽ đóng ờ, mảng bếp lại để ờ, thử những cái chức năng của bếp không có cái gì mà em không tự quyết định được thì em hỏi trong ờ, cái cái cái cái, cái cuộn một cục sạc luôn cục sạc kia nó đứt rồi đây là ngoại thất của bếp đây thử mình đi đây là bếp nướng bếp nướng này nó có vỉ này là bằng inox nha vỉ bằng inox mâm là mâm uh, sơn trắng men ừ, màu đen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 và cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì cái tính năng lúc ờ, đầu tiên tôi đã thử thứ hai nữa là nó có cái lò nướng này rất là tiện lợi các bạn có thể nướng được mọi thứ mà không cần ờ, phải ờ, đốt lửa than trước rồi trong khi nướng nó lại có khói bụi đó là những khi các bạn đốt lửa than nướng bếp than còn bếp này nó rất là tiện nè nướng các bạn không cần phải đốt lửa than trước và trong khi nướng nó lại không có khói bụi nướng các bạn có thể nướng mọi thứ đây nhưng mà mình phải cắt mỏng cái đồ nướng mình ra vì cái độ hở giữa cái vị nướng nè với cái mặt trên của bếp á nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra và khi nướng á, thì các bạn nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ rơi xuống á, thì ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng sẽ làm được mềm cái thực phẩm ta nướng nó không có bị khô đây cả hai bếp nó đều đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại đóng cửa lại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 sử dụng rất là kém các bạn nên tránh những cái loại pin này ra nè thì qua đó tôi cũng có ờ, một số pin những một số pin thì đi theo bếp về thì tôi cũng sẽ lựa ra những cái cặp pin mà còn à, số volt cao để à, bán cho những à, bạn nào mà khách hàng nào có nhu cầu sử dụng thì pin này tôi sẽ lựa chọn ra những cái cặp pin có cái dung lượng pin nó còn cao thì giá nó là 50.000 một cặp pin này cả hai bếp đều đã khóa ga đây công tắc thì cũng đang ở vị trí là mở đây thì để khắc phục cái vấn đề về pin á tôi sẽ thay thế hai cục pin đại mà tôi đang à, thử bếp ở đây bằng một cục nguồn 3V thì cục nguồn 3V này nó có đoạn dây dài 3 mét đây là cái cục nguồn 3V đây đoạn dây này dài đến 3 mét này các bạn không phải lo ngại về cái ổ điện ở gần bếp của mình thì à, các bạn sẽ cắm trực tiếp cái nguồn 3V này vào cái đầu chờ ở bên hông bếp tôi đã làm sẵn đây rồi các bạn sẽ cắm vào à, ổ điện để sử dụng thì ở hộp pin này các bạn có thể không sử dụng pin nữa đây các bạn có thể à, bỏ pin này ra không cần phải sử dụng nữa thì ở hộp pin này thì chỉ sử dụng khi mà cúp điện thôi cúp điện thì ta mới sử dụng pin thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin thì à, cặp pin à, đã sử dụng thì pin này là pin theo bếp về thì tôi cũng sẽ lựa ra những cặp có số con à, còn cao để tặng kèm thêm cho các bạn để sử dụng khi cấp điện thì khi nhận bếp về thì các bạn có thể mình bỏ pin hai cái viên pin này nè, trực tiếp vào bên trong hộp pin này rồi mình cắm nguồn 3V này sử dụng song song cùng lúc không ảnh hưởng gì thì khi cúp điện á, các bạn vẫn có sử dụng được bếp vì đã có cái nguồn đã có pin để sử dụng rồi nè có điện thì các bạn lại sử dụng qua cái nguồn 3V này ta không cần phải lo ngại về à, cái vấn đề về à, điện nữa thì trên bếp này thì đối với dòng bếp này thì nó cũng đã có cái nút à, rang nè rang thì nút rang này thì nó chỉ tăng thêm ở cái que cảm biến là 50 độ thay vì ở cái điều kiện hoạt động bình thường á, thì ở cái que cảm biến này nó chỉ 250 thì bếp nó sẽ khóa ga các bạn chọn vào cái chế độ rang này thì nó sẽ tăng thêm 50 độ nữa là 300 độ thì bếp nó vẫn sẽ tắt lửa nhưng mà tôi cũng đã gắn cái à, công tắc rang vào tích hợp vào cái nút này rồi thì các bạn có thể à, nấu được những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị à, tắt lửa nữa